cái mũi ra mũi video không được hello sister hello Oh, yeah. Cô chú chú bắt nào. Không nghe được thì các bạn nhắn tin Teacher. The teacher. Okay. So now here I need to mute all of you. Okay, cô chào An Phú, chào Quảng Minh Khánh nhá. À, ok, bởi vì lớp mình bắt đầu đông rồi cho nên cô tạm thời phải tắt mic các bạn đi nhá. Nhìn cô yêu quá, trời ơi em là thế là mọi lần không yêu đúng không? Chùi buồn nha. <laughs> Ok, nào. cũng như thường ngày hôm trước ấy thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị điểm danh ở trên gì nhỉ? Ok, today we will got all the students and the egg on class dojo. Nào, cô chào con, Hoàng Minh Châu, yeah. Mình chuẩn bị điểm danh ở trên class dojo nha. Đâu rồi, cô xem trục trứng của cô thế nào rồi nào. trứng của cô bây giờ hôm nay thế nào rồi thế các con ăn chưa các con ăn chưa comment cho cô biết nào ăn chưa nào have you have dinner yet các bạn ăn chưa hay mở mic <laughs> Okay, let, let me check it. Okay. Cô xem nào. Úi dồi ôi. Yes, yes, ăn rồi. Trời ơi, con ăn rồi ạ. Cô hứa, cô ơi, cô hứa hôm nay mở trứng. Đó, yeah, đây này bạn Bình An này này. Nhiều quá cho nên là cho nên là bây giờ ui ai vẽ lên bảng ta lớp mình nhớ luật không nobody draw in my bed oh my god ôi chả thương cô gì cả nào hư hư quá cơ so yes rồi các bạn nha, không vẽ lên bảng nha. Chỗ, ôi vẽ lên bảng xong thì xong thì cô dạy nào đúng không ừ chả thương yêu cô gì cả đâu rồi yeah today we have uh, Đó chứ cô đăng nhập lớp mình nha. Lớp mình à, chuẩn bị điểm danh nào, chuẩn bị điểm danh nào lúc nào mà các bạn các bạn nhớ cách điểm danh không Ồ. Ồ. ô hôm nay lớp mình tăng đúng không thế thì hôm nay hôm nay thì mình lại phải điểm danh thêm các bạn rồi đúng không nhỉ yes okay today thầy thấy bạn nào dạ. Yes, hôm nay hôm nay lớp mình tăng rồi, hôm nay lớp mình tăng rồi. Hôm nay lớp mình có 70 74 bạn. À. okay. So look at this, look at this. Hôm nay mình mình mình cô mình mới mở được trứng của mấy bạn thôi. Yeah. Dạ. Cô chưa mở được trứng của các bạn. Đấy, cô chỉ mở được trứng của bạn Hoàng Tú Phương này, bạn Bình này. Ok nào, bắt đầu điểm danh nhá. Các bạn nào, các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trên ra Zoom nào chuẩn bị mình điểm danh nhá, ghi tên của mình nhá. Lần này mình sẽ ghi tên họ tên đầy đủ nha cô nhắc lại một lần nữa nha mình sẽ ghi họ tên đầy đủ nha nào ok let's start it. Now I open the chat now and you will send me. ok bây giờ các bạn đăng nhập, các bạn ghi trên phần chat cho cô họ và tên đầy đủ nha Và các bạn chỉ được ghi một lần thôi. ok just once. Yeah, Phạm Khánh Hà, Đỗ Bảo An rồi các bạn làm tốt lắm nào bây giờ cô chuẩn bị nhá Phạm Khánh Hà ok Where is Phạm Khánh Hà? Ô, oh, hôm nay Khánh Hà uh, phạm khánh hà đâu nhỉ hình như là quả này right ok đỗ bảo an rồi ghi rồi trần bình minh hà minh khang bạn nào là bạn mới bạn nào là bạn mới gạch tên ra nhá bạn nào là bạn mới thì gạch tên cho cô nhá nguyễn hải yến đâu nhỉ nguyễn hải yến thì như hôm trước chưa có trứng đúng không Ờ, thế thì mình phải cho vào đây yeah dạ, bạn nào bạn nào là bạn mới mà hôm trước uh, chưa chưa có tên đấy như bạn Yến này chưa có này Lê Xuân An có chưa ok bạn uh, Nguyễn Hoàng Phúc Lâm rồi bạn nào nữa ta bạn Nguyễn Thái Thịnh nhà Nguyễn Thái Thịnh như hôm trước ghi tên rồi nhỉ đấy Hà Bình An rồi Hoàng Minh Châu rồi Vũ Lưu Kim Ngọc của bạn nào bạn nào mới bạn nào mới thì nhớ gạch ngang cho cô xem là bạn nào mới nhá cô cho em vào game ui hình như là deadline game rồi nào anh Thư Vũ Phương Nhi Vũ Phùng Nhi, Nguyễn Vũ Tuệ Nhi. Vũ Tuệ Nhi. Ok, Lê Khánh Sơn, Lê Khánh Sơn bạn hôm nay mới vào học à? Ok, Võ Lưu Yến Nhi. À, Nguyễn Huy Mạnh An. ok lớp mình lớp mình hôm nay có tăng cho nên là <coughs> cho nên là các bạn nhá các bạn để ý nhá comment tên một lần thôi để cô add vào rồi phạm kim thanh rồi này nguyễn thu hiền rồi nguyễn thu hiền có điểm danh rồi nhá võ minh khang điểm danh rồi lò nguyễn minh đức ok uh, Nguyễn Văn Phúc Điền bạn ấy rất là mới yeah, dạ, ok thank you lớp mình rất là đông nhưng là mình đang đến 83 bạn rồi này các bạn có vẻ như là đã trở lại lớp với cô Ngọc rồi ok Nguyễn Ngọc Bảo An rồi này Nguyễn Phạm Khánh Kha Kha là bạn nào nhỉ tên rất lạ nhá Phạm Phú Tiến Minh lớp 2 có rồi Đinh Tô Giang có rồi này Thảo My có rồi này, Hoàng Thúy An này. Hoàng Thúy Anh hôm trong trước cho chưa nhỉ? Rồi, Trần Nguyên Khang, Thành Duy, Bùi Thùy Dương. Rồi, Đoàn Minh Huy. Rồi, Trần Hiếu Bảo Nguyên. Rồi, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên Nguyễn Ngọc yeah, bạn Uyên với bạn Ngọc thì thường thường là các bạn học chung một máy đúng không rồi thì cô cho hai bạn riêng nhá rồi Đặng Hữu Trí Ôi rồi ấp nhiều trứng quá nặng các con ạ <laughs> Vũ Gia Linh à Trần Thành Duy nhớ comment tên cho cô nào em là học sinh mới Hoàng Khả ơ ờ, ừ, ờ, ok ok ok thế cô cho tên rồi nhá Dương Đức Minh Dương Đức Minh hôm trước ghi tên chưa nhỉ Dương Đức Minh hôm trước ghi tên rồi, Bùi Gia Long có rồi, Nguyễn Hà An có rồi, Nguyễn Thu Hiền có rồi. Lê Khánh Sơn, Lê Khánh Sơn á, em comment cho cô nào. Con học sinh mới, Bảo Nguyên à? Bảo Nguyên à, Bảo Nguyên à? Đấy. Nguyễn Văn Phúc Điền có rồi này, Trung Kiên ghi rồi này, Phương ok rồi, Ly, Trần Huyền Ly, Bùi Gia Long, Minh, Phúc Nguyên con mới bắt đầu buổi đầu Thành Duy buổi đầu nhỉ Ok con Trần Nguyên Khang chưa có trứng ạ để cô xem nào Trần Nguyên Khang rồi cô Át Trần Nguyên Khang rồi nha. Lê Khánh Sơn có rồi này Phạm Minh Phương có rồi này Vũ Chi Mai Vũ Chi Mai tên mới đó ok Nguyễn Hiền Phương <laughs> Hà Minh Tú <laughs> Vũ Chi Mai rồi Trần Thanh Trần Thanh bạn mới à Trần Thành Duy mà Phạm Danh Hoàng Hiệp rồi game gì vậy cô cô có muốn kết bạn với cô rồi <laughs> trên nhóm zalo có thể nhắn tin mà rồi ok Nguyễn Hoàng Dũng hello rồi con con nữa cô Nguyễn Nguyễn Văn Phúc Diễn hả con Trần Hiếu Bảo Nguyên học sinh mới Ok, Trần Hiếu bảo Nguyên học sinh mới. Trần Thành Duy có ghi rồi. Trần Thành Duy có ghi chưa? Chưa ghi. Trần Huyền Ly mới học hôm nay. Ok. Ôi lớp mình hôm nay đông thế. <laughs> là đông cái này làm sao mà điểm danh xuể nhỉ thôi không sao không sao trứng thì cứ ấp cả chục thôi chả sao cả đúng không Nguyễn Ngọc Trúc Lâm có chưa Trúc Linh và Trúc Lâm đúng không Trúc Linh và Trúc Lâm Nguyễn Phạm Hoàng Kha hôm nay con mới học buổi đầu tiên ư ừ, cô vừa ghi tên của Hoàng Kha rồi nhá Nguyễn Hoàng Minh Phương Trần Thành Duy hello hello rồi anh Thư anh Thư nào vậy cô Ngọc nhiều anh Thư lắm các các bạn phải ghi rõ đầy đủ họ tên nhá Nguyễn Ngọc Diệp có rồi Hà An có rồi yeah, dạ, hôm nay có 90 bạn ngày xưa là lớp mình là 180 bạn cơ nhưng mà tại vì trùng lịch ấy cho nên là bây giờ chỉ còn 90 bạn thôi cho nên là các bạn cố gắng sắp xếp lớp nha em là học sinh mới hôm nay Tú Anh à thế Tú Anh ghi tên đầy đủ cho cô nào hello yeah dạ, okay just stop here. Just stop here. I know that is enough today. Now today we have uh, we um, tối hôm nay các bạn đều có mặt ở đây rồi đúng không? Yeah, nào, như thường lệ là mình sẽ sẽ thế nào nhỉ? Hôm trước cô giao bài tập về nhà là gì nhớ không các bạn? ừ gì đó các bạn các bạn có nhớ hôm trước cô giao bài tập gì không các bạn comment cho cô nào hôm trước mình giao bài tập gì nhỉ what our homework in the previous class do you remember do you remember about the homework các bạn có nhớ homework hôm trước là gì không you don't remember oh my god you say to me you don't remember nào các bạn comment cho cô nào nào comment cho cô biết là hôm trước mình đã học bài gì nhỉ và các bạn yes we have a game thank you hiệp nhắc cho các bạn rồi we have a game on crazy right yes and today I will check cả lớp mình sẽ cùng kiểm tra xem là bài hôm trước bài tập hôm trước bạn nào là bạn vừa trả lời nhanh nhất và đúng nhất tất cả các câu hỏi nhá các câu hỏi hôm trước mà cô ra bài tập về nhà khá là khó đấy không dễ đâu tại vì cũng có một phần một số là mình có những câu đánh lừa đúng không yes we study about animals yes Yeah, đúng rồi, mình học về animals, right? Và chúng mình có bài tập về nhà như sau. Đó là ở dạng quiz game, right? Và bây giờ lớp mình sẽ cùng chữa bài nhá. Okay, are you ready for the checking? Yes or no? Yes or no? Yes or no for the checking. Yes. Okay. Thank you. Yes. Now, so look at this. Look at this. Okay, my my my cuties. Look at this. We have the quiz, right? Wow. And the first people here, we can say that is Nguyễn Ngọc Hương, huh? Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh. Oh my God. Look at this. Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh nhá bạn Hương Quỳnh sẽ được cộng một cộng được hai nốt về phần on task nhá Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh hôm nay sẽ được cộng 2 điểm chính vào on task và các bạn 10 bạn đầu tiên đứng đầu danh sách sẽ được cộng 2 điểm vào trong class dojo vào phần on task nha. Chúc mừng các bạn nha. Yes, ok. Đinh Khánh Vi con học sinh mới. Mm. Ok, I know, I know. Tắt chat nào. Yeah. Rồi bây giờ chúng mình bắt đầu chữa bài nhá. Mình sẽ nhìn nào, có bạn Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này, Đỗ Bảo An, Võ Minh Khang ôi ngạc nhiên chưa? Võ Minh Khang lần này đã leo lên vị trí thứ ba. Sau bài hôm trước còn khá nhiều bỡ ngỡ đúng không con? Yeah. Dạ, Nguyễn Trung Kiên, wow bạn Nguyễn Trung Kiên tôi nhớ là bạn đấy để nick là VTA right? Uh, bạn này cũng khá là ấn tượng. Khánh Bình này, An Phú, <laughs> ôi trời ơi đã nhìn thấy An Phú rồi. Hoàng Thùy Anh, Dương Đức Minh, Hà Bình An làm mấy lần đấy con? <laughs> Hà Bình An này, bạn uh, Nhã Nguyễn hình như là đây bạn nào đây? Bạn Nguyễn Hoàng Dũng, à, bạn Nguyễn Hoàng Dũng, bạn Kim, bạn Kim là sao nhớ để tên đầy đủ nhá, không là cô không biết bạn Kim nào đâu, lớp mình nhiều bạn Kim lắm. Nguyễn Thúy An, đâu xem nào. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten. Ok, cho đến bạn uh, Nguyễn Hoàng Dũng thì mình sẽ được cộng ngay hai điểm on task và bảng điểm danh nhá. Mình sẽ có điểm. Right. Now, so, để dành cho những bạn à lần vừa rồi là đã có 155 bạn. dạ Yeah, 155 bạn gửi bài tập về cho cô và nhìn đây các bạn. Size khá là ít thôi, không nhiều. À, Đấy, sai chỉ có từ 2 đến 5 câu, đến 6 câu là cùng thôi, đúng không? Rất là giỏi. Còn những bạn này là <laughs> thế nào đấy? Rồi, để cho các bạn mà bị sai nhiều đúng không? Để mình còn chữa bài nhá. Thì mình bắt đầu xem bài nhá Ok, library là mình xem nào. Ok, preview. Can you see the screen? Mình nhìn thấy màn hình chưa nhỉ? Các con nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Nếu nhìn thấy màn hình rồi thì nhấn nhất icon raise hand to let me know that you can see the screen. Yeah, okay. Let me know that. Yeah, 25, 26. Các bạn nào, các bạn use the icon raise hand to let me know that. Let the teacher know that you can see the screen. Good job. Okay. OK, Wait a little bit. À, các bạn tập trung vào đây nào. Wait a little bit. Mình chuẩn bị vào xem nào. Mình chuẩn bị vào xem nào. Ô oh, trời ơi, mình chữa bài. Chữa bài luôn luôn là cái phần mà cũng khá là khó mà cũng khá là dễ đây, đúng không? Ô, oh, cô thấy bạn Trần Nguyên Khang và bạn Minh Khang giống nhau thế. Ô sao mà lại giống nhau thế này? Ô từ từ, bạn Minh Khang và bạn Trần Nguyên Khang giống nhau lắm đây đây đây đây, đây. ôi ôi ôi sao giống nhau thế ô, có, có, có phải là hai anh em không từ từ đã nào ôi ô, các bạn ơi từ từ đã để cô lót cái game đó oh no oh my god look at this oh đây để oh hello Trần Nguyên Khang em Minh Khang oh các bạn có thấy các bạn giống nhau không hello hello cô không ạ à. no Ôi giống no. nhau mà cả lớp có thấy giống no. nhau không? No no. no. No. Nhưng cô lại thấy ở ở đồng khá ra mình là cô thấy tất cả nhau thế. Lâu no không phải anh em à? No. Rồi, không phải đâu à. Rồi brother. Ok nào, cả lớp sẵn sàng chưa? Yes, teacher. Yes. Yes. That's good. We will uh... nào các bạn tự tắt mic nhá, tắt mic nhá. Okay, tốt. Nào, start. 呀。 Ok nào. Chốt lại nào. Yes, they are eating. Yes. OK. Question 5. What color is this? What color is this? Yes, Các bạn trả lời rất đúng black and white what is this? What is this? Yes, it's easy for all of you. Đây là con gì đúng không? It's a cat. Mười điểm. Okay. The next question. What is the baby dog called? What's in the baby dog hole? Yeah, you Ok, look at this. Mình có những cái câu như sau này. Uh, câu puppy đúng không? Yeah. Rồi, có vẻ như là có vẻ như là quiz đang bị lỗi một chút. Mình sẽ review lại nhá. Xem nào. Okay, okay, okay. The hard question here. The hard question here. What is? this what is doing? What is doing? Look at this picture. What is doing? Yeah, it is playing. Good job. And how many horses are there? How many horses are there? Look at this. Or? Yes. I can count. Maybe it's over four. One, two, three, four. <laughs> okay, and uh, choose the wood one out. cho con vật mà khác biệt với các con còn lại nào. One, two, three, or four. Cat. Yes, cat or a chicken cat or chicken Okay, we will stop this quiz here. Tại vì quiz đang lỗi, mình phải review lại nhá. Oh, trời ơi, I'm waiting for the quizzes now. It's so hard to loading. Yes. Wait me a second, đợi cô một chút nha. Wait me a second. I will load the game for you. Okay. We will we'll start again. Are you ready for start again? Các bạn lần sau nha, từ từ buổi sau lớp mình còn sẽ có một kiểu là làm làm bài trực tiếp. Các bạn sẽ làm bài trực tiếp ở trên đây cơ. Các bạn sẽ làm bài trực tiếp ở trên uh, ờ, Quizit nha. Okay. You ready? Start again. Okay, we have they are running. Good. And what are they? What are they? What are they? Yes, they are pigs. Đây là những chú lợn. À. uh, vừa nãy mình hỏi là lúc nãy hỏi được đúng không they are eating Okay, it's hard Nào, so bạn nào comment nhanh nhất cho cô cái từ này nào. Right word. Nào, có bạn comment được đúng rồi. Khánh mình comment được đúng rồi. Khánh Bình, yeah, turtle. Good job, turtle. T-U-R e L E 不落。tốt mình lắm các bạn rất tốt nào hacker từng bình minh ok what is this thể thao con này vừa làm rồi one answer. Quickly, quickly. Yes, two. The dog. The dog is one out. Okay, it's a her name, right? How many girls are there? How many girls are there? there are two words. or there are three words. or there is three words more there was As there are three words, exactly question 15 what are they doing what are they doing bởi vì bức tranh đầu có cả con mèo con bò ấy ok is what good what is good was when I was a young kid. is today. Trần Nguyên Khang, cô vẫn ghim Trần Nguyên Khang à? <laughs> ok, yes. Mình vừa rồi mình vừa chữa bài xong bài tập về nhà của chúng mình đúng không? Trendy, nice questions and it's a little bit hard for you. Tức là một có một số các câu hỏi khá là lừa và bạn phải khá là tinh mắt thì các bạn mới có thể làm được đúng không? Ok. Và hôm nay cũng sẽ có bài tập như vậy nữa right và bài tập uh, sau buổi ngày hôm nay thì cũng sẽ khó hơn một chút Ừ, sẽ khó hơn một chút nha. So we go on the class today. Yeah, bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đây, bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đây vẫn xoáy sâu vào câu chuyện hỏi con vật đó đang làm gì thôi, không có gì khác cả. Tuy nhiên là mình sẽ được nghe một câu chuyện. Yeah, mình sẽ nghe được một câu chuyện uh, ờ, nhỏ nhỏ xinh xinh để mình biết rằng là, là nội dung câu chuyện là như nào nhá. so let me share the screen now. Let me see the screen. Now, are you ready for the PowerPoint now? Mã lớp mình trên Quizy là gì vậy cô? Cô sẽ à ok, cô sẽ gửi cho các bạn mã lớp học của mình trên Quizy sau nhá, ở trên ờ, Zalo uh, sau nhá. Ok, rất tiếc cho bạn nào mà bài vừa rồi sai từ ba câu trở lên nhá là mình cần phải làm lại bài này ngay đấy. Con thỏ đi cô. <laughs> Vẫn nhớ con thỏ. Ok, nào bây giờ mình sẽ phải vào bài nhá. Animals on the farm. Look at the screen. Can you see the screen? Cả lớp có nhìn thấy màn hình không nhỉ? Can you see the screen? Can you see the screen? Mệt đúng không cô? Không. Trời ơi, khi mà học với các bạn cô tự nhiên hết mệt luôn, tin không? Yes, okay. You can see the screen. Thank you. Quả Minh Khánh à, you're a new student or not? Quả Minh Khánh là học sinh mới hả? No. Nào, cô sẽ mở lại cái screen nào. Yeah, of course. Okay. Look at this. We will listen to the story. Yes, we will listen to the story now. Mình sẽ nghe câu chuyện này nhá và đoán xem câu chuyện này nói về gì nhá. Are you ready? Are you ready? Are you ready for the? Yes, Khánh Bình say yes oh. Let's start it. Nào các bạn nào, nếu mà bạn nào mà cảm thấy là uh, mình ờ, không nghe rõ thì mình chuẩn bị lấy cái tai nghe ra để cảm vào tai nhá. Okay, listen. Pages 68 and 69. Activity 5. Listen to the story Lunchtime. Is that your 69? Activity 5. Listen to the story Lunchtime. Lunchtime. Is that your horse? Yes, it is. What's it doing? It's eating an apple. What's the goat eating? It's eating hay. What are the hens eating? They're eating worms and bugs. Worms and bugs? Oh, no! Are you ready for lunch? Yes, but no worms and bugs, please. <laughs> okay, listen again for the story and I want to, yeah. Yeah, trong trong cái câu chuyện lunch time này đến bữa trưa đúng không? thì có bạn nam và bạn nữ hỏi nhau rằng là à, về nông trại của bạn đúng chứ và trong nông trại là is that your horse is that your horse ngựa của bạn à kia là ngựa của bạn à thì bạn nữ trả lời yes it is right now thì bạn nữ trả lời là yes it is, right? Ok. Tiếp theo đó bạn nam tiếp tục hỏi, bạn nam tiếp tục hỏi what is doing? Nó thì đang làm gì tại ta? Thì bạn nữ trả lời là is eating an apple. Con ngựa thì đang ăn gì đây? Nó thì đang ăn gì nhỉ? Quả táo. Đúng rồi, ngựa ăn táo đó. Tiếp tục là bạn nam rất tò mò. Rất tò mò đúng không? bạn nam rất tò mò về bạn D ok bạn bạn bạn nam tò mò về bạn D và vậy tiếp tục bạn hỏi là was the goat eating was the goat eating con dê thì ăn gì vậy con dê đang ăn cái gì đấy đúng không is eating hay ok is eating hay là các bạn nhìn kỹ nào cái hay là cái gì đây hay các bạn có thể đoán được xem cái hay được bạn bạn bạn vote bạn A là gì không hả đâu comment cho cô biết nào lúa <laughs> lúa mật ong <laughs> Now, what is the hate mean? Rơm. oh, tiếp tục. Cái gì? Dơ, rơm, rơm đó cô. Nào, tiếp tục là bạn nào đoán đúng, bạn nào đoán đúng, bạn nào đoán đúng. Rồi, rơm, rơm lúa ok đây đây đang đây bây giờ sự khác nhau giữa lúa và rơm <laughs> tiếp tục lớp mình lại có một cuộc tranh cãi với nhau rằng sự khác biệt giữa lúa và rơm là gì <laughs> rồi các bạn đều nào lúa mạch đó ờ, có bạn có bạn có comment là lúa mạch cơ nào úi rồi à, hay là gì ta ui cái này tranh đấu hay quá nào bây giờ các bạn nào bây giờ các bạn sâu rõ cho cô biết là à, thế sự khác biệt giữa lúa và rơm trời lúa và rơm có gì khác biệt nhau hả ok lúa và rơm có gì khác biệt nhau mà có bạn comment là lúa mì nữa cơ đâu có xem nào rơm lúa thế bây giờ tóm lại là cái gì oh what does the hay mean Hoàng Hạnh đâu Hoàng Hạnh đâu rồi cô cô cô mở FP Hoàng Hạnh nào Hoàng Hạnh nào Ok I see that you have the phone now Bây giờ Hoàng Hạnh sẽ thay mặt cả lớp nào sớt <laughs> trả lời cho cô hay uh, hay là gì Yes Nào Jennifer Cỏ khô Yes, <laughs> cỏ khô. Mà mà đúng rồi mà ở Việt Nam mình người ta gọi là gì nhỉ? Là dơm á. Ok, dơm là cỏ dơm ờ, với cỏ khô nhá. dơm thì chỉ là dơm là chỉ là gì nhỉ? dơm là chỉ là là cái gì con con giải thích cái từ dơm trong tiếng Việt là gì nào? Rơm ấy. Có bạn nào biết không? Có bạn nào biết không? Hỗ trợ Hoàng Hạnh nào. Raise hand, nào giơ tay giơ tay if you know bạn nào ở nhà làm nông bạn nào ở nhà làm nông đâu ngọc khuê ngọc khuê biết không rồi ngọc khuê ngọc khuê đợt này học bài tốt lắm oh <laughs> okay, okay ngọc khuê uh, can you explain for all the class about the word drum in vietnamese drum là gì cô có câu nghĩa nó trả lời đi it con nghĩ là cỏ khô là rơm à tôi mình nghĩ cỏ khô là rơm rồi <laughs> em có nghĩa là biết là hoàng hạnh trả lời đúng là cỏ khô nhưng mà mình cũng phải là lái nó sang rơm đúng không thế bây giờ rơm là gì cả lớp có biết không nào rơm nghiệp phạm nghiệp phạm biết à nghiệp phạm trả lời được không sau khi lúa chín là chín là thu hoạch ừ. dạ con nghĩ là người ta sẽ lấy lúa rồi người ta sẽ chặt ra là người ta sẽ đi phơi khô ờ đúng rồi lúc đấy mới gọi là rơm đúng không cái đấy mới gọi là rơm các bạn nhá chính xác các bạn trả lời đúng rồi rơm là khi mà lúa mà mình gặt xong ý nếu mà nhà làm bạn nào mà bạn làm nông nghiệp ấy thì các bạn có thể là rõ hơn về vấn đề này đúng không lúa sau khi gặt thì mình phơi khô thì mình mới có cái rơm mà mình đắp lên thành đống như này này còn cỏ khô mà các bạn dê ăn ấy là những cái cỏ dại những cái cỏ mà cỏ dinh dưỡng mà, hoặc là cỏ cỏ dinh dưỡng ấy mà người ta trồng lên người ta gọi trồng cỏ để cho con dê nó ăn ấy chứ con dê nó ừ. không có ăn được cái rơm nó cái con <laughs> right. đây là một kiến thức ở ngoài lề đúng không đây là một kiến thức background khá là quan trọng để cho các bạn <laughs> hiểu nhá chứ học tiếng Anh mà mình không biết kiến thức ngoài lề thì cũng không tốt đâu nghe chưa rồi tại vì cô thấy các bạn comment rơm quá trời luôn nhưng nó không phải rơm đâu nó là cỏ đó <laughs> là cỏ khô ok hey right ok nào mình tiếp tục bài học nhá, thank you hai bé yêu của cô nha rồi các bạn đã rõ chưa các bạn đã rõ chưa yeah rồi các bạn rõ chưa come comment comment <laughs> oh, xin lỗi bây giờ cô mới mở chat <laughs> yeah rồi, tốt, tốt, tốt, tốt. Nào, ok, dạ dạ, dạ, dạ rõ rồi nha. Đương nhiên rồi, ở Việt Nam thì mình cũng dùng cái từ hay là là rơm. Tuy nhiên là để rõ hơn thì là cái con dê thì nó ăn cỏ khô nha, nó không có ăn rơm đâu các bạn nha. Nhớ nha. Uh, remember this. <laughs> ok nào, next cái bạn nam hỏi tiếp. What are the the hands eating? The hands the hands here có nghĩa là những cái bạn gà mái yeah the hands thì thì bạn nữ trả lời they are eating worms and bugs nào biết được mình có cái từ nào nhỉ à cô lấy cái bút viết vào đây đã nhá uh, where's my pen here Okay, we have deer and we have the word homes and bugs. Home and bugs. Okay, homes and bugs. What do they mean? What does they mean? What does they mean? Các bạn biết rooms and bugs, what does it mean? Con giận cô luôn, trời. Con không mở được mic, trời. Nào. Trời buồn. Cô ơi, con dây ăn dơm hay ăn cỏ lúa? Đương nhiên là ăn cỏ rồi. Cỏ nha, cỏ khô nha, sâu và bọ. Chính xác chính xác rõ chính xác rồi từ worms and bugs là sâu và bọ nha bạn gà mái ăn sâu và bọ nha sau bắt đầu bạn nam kiểu worms and bugs oh no worms and bugs oh no no no no no no right nghe là gì ghê rồi ok sau tiếp tục bạn nữ hỏi treo là Are you ready for the lunch? Bạn đã sẵn sàng để ăn bữa trưa chưa? Sau thì bạn nam sẽ trả lời là Yes, but the rooms and bugs please. Đương nhiên rồi, tôi sẵn sàng cho bữa trưa rồi nhưng mà không phải là ăn zoom với cả <laughs> ăn sâu đúng không? Ok nào, bây giờ cô sẽ cần hai bạn đúng không? I need two. Cô sẽ cần hai bạn để có thể là đọc cho cô câu chuyện này trước cả lớp nhá. Ok. Who can? Now, raise your hands, raise your hand. Các bạn có thể có thể dùng icon hoặc là dùng raise hand ở trên màn hình cô có thể xem được nhá ok hiệp phạm ui hồi phạm hôm nay máu thế nào bây giờ xem hiệp đâu nhỉ máu lửa đấy nào hiệp đâu where's hiệp hello can you hear me yes Okay, but I need to to see you. <laughs> Bây giờ cô phải xem bạn ấy đang ở đâu đó, bởi vì ở trên cái thanh này ờ, nó không có hiện tên, à, không có hiện hiệp hiệp lên. Cái màn hình của hiệp đâu ấy nhỉ? Hiệp nói to lên xem nào cho nó hiện lên nào. Okay, okay, okay. Here, here, here, here. A à, year here. Okay. À, tiếp tục nha. À, hôm nay Hiệp Phạm muốn tích điểm nhiều điểm không? On task luôn. Dạo này cô thấy có nhiều khuôn mặt lắm, nhiều cái khuôn mặt mà cô phải à, phải cạnh tranh kiểu cuối tháng ấy. À, bây giờ cũng là ngày bao nhiêu rồi con nhỉ? Oh, what is the date today, Hiệp? I don't know. Yeah, you don't know about the date? Oh my god, you're, you're a student and you don't know about the date? Today is the 15. Yeah, hôm nay là ngày 15. À, và cuối tháng thì cô sẽ tổng kết lại bảng điểm của lớp mình. Uh ừ -huh. Các bạn nào điểm cao nhất trong quá trình ở trên lớp Class Dojo thì mình sẽ có quà và cô sẽ hỏi địa chỉ và gửi quà cho các con á. Đây là quà của cô Ngọc nha. This is from me, right? Ok. Nào bây giờ Hiệp Phạm nha, mình đang có một cái bạn nữ rất là xinh và bạn Hà Min Tu ấy. <laughs> bạn Hà Min tu tu rồi bạn bạn bây giờ bạn nữ rồi bạn bạn nữ đâu nhỉ bạn Hà Min đâu nhỉ Ô, hôm nay lại uh, tống những cái gì Giang uh, Giang đúng không Giang lại để đánh vi 2A2 cô lại không nhận ra Hà Min đâu rồi Hà tu tu cái gì tên đầy đủ là gì nhỉ đâu nhỉ đây đây đây đây đây đây đây, đây. đây ạ Hà Min con đây ạ à. Ôi, con đâu, con đâu Rồi, đúng con chưa bên này Rồi à. Rồi, thế bây giờ nhá, bây giờ Hiệp Phạm và Hà Min, được chưa? Hiệp Phạm và Hà Min sẽ thay mặt cả lớp rồi các và các bạn sẽ đọc câu chuyện này nhá thật chuẩn thật rõ ràng nhá có đông xoay là không phải trong lớp cô ngọc đâu nhá rồi chưa <laughs> ok là are you ready <laughs> yes That's okay. I will see the screen and you and Hiệp Phạm will read out loud this story. Vẫn hơn đài nhá. Okay, the first. Who? Hiệp Phạm please. Đọc chưa à cô? Ừ, Hiệp Phạm bắt đầu nào. Lunch time. Is that your horse? Yes. Yes, it is. is. Đang Hiếu Phạm trả yeah. It's doing. It's eating an apple. What's the goat eating? It's, it is eating hay. What are the hens eating? They eating worms and bugs. And bugs. Worms and bugs? Oh no! Are you ready for lunch? Yes, but no worms and bugs, please. Ok, và bây giờ tiếp tục nhiệm vụ của hai bạn là dịch đoạn hội thoại này nhá. Ok, start with Hiệp Phạm first. Đấy có phải con ngựa của bạn không? Có, đúng vậy. Nó đang ăn nó, nó đang làm gì? Nó đang ăn quả táo. Con dê đang ăn gì? Nó đang ăn cỏ khô. con gà con gà mái con gà mái đang ăn gì nó đang ăn sâu và run bọ bùn nào người phạm nào sâu và bọ ô không phải bóc ốc không Ôi không, ôi không, ôi không Ừ, đúng rồi <laughs> Bạn đã sẵn sàng cho cho buổi ăn trưa chưa chưa rồi nhưng không sâu và bọ nhé <laughs> đúng rồi các bạn dịch tự nhiên rồi tốt lắm <laughs> Yes, dạ, tức bây giờ là bạn đã sẵn sàng cho bữa trưa chưa? Thì Hiệp Phạm trả lời là Ừ, đương nhiên rồi Nhưng mà không phải là có sâu và bọ nha, là mơn <laughs> Right, ok Wow, hai bạn Hai bạn đỉnh quá nhà là tiếp tục nào Mình sẽ gọi tiếp theo một cặp nữa nào Một cặp nam nữ nào, Đỗ Bảo An hôm trước có điểm rồi Nhưng mà Đỗ Bảo An này quê vừa có điểm rồi Trần Nguyên Khang à, Trần Nguyên Khang à Khang muốn tham gia không? Thùy Dương Hoàng Anh đâu ạ Phú Phương Phú Phương nhiều điểm quá rồi đấy Phú Phương mới bị nhiều điểm đấy con ạ để cho cô xem một số các bạn mới nhá bạn Thùy Dương đang học ở Pantado rồi đúng không nào thử xem học sinh của cô nào đây ơi học sinh của cô nào đây không mở mic nào ok hello bạn Thùy Dương Hello, teacher. Okay, uh, I see that you are studying in Pantadol, right? Con đang học, con đang học ở Pantadol đúng không? Dạ, dạ. Yes, yes. Ok, bây giờ con sẽ tìm cho bạn Thùy Dương một bạn nữa nhỉ? Nào, who can, who can? Who can? Ah, I need a boy. I need a boy. Nào, cô cần một bạn nam. Ủi, bạn cao danh lưu. Ủa ôi, tớ, tớ xin phép được tớ xin phép được áp pin bạn này lên tại vì bạn quá đẹp trai nào đây 10 điểm cho các bạn rồi I I I don't know about your name so is this your name Cao Danh Lưu hả Dạ Ờ con con tên đầy đủ là Cao Danh Lưu hả Dạ Oh my god, you are the new student, right? bởi vì trong class dojo cô không hề thấy có cái tên này dạ đúng rồi Ah, yeah, yes, you are the new student. So I, I, I, I will put your name. <laughs> Yeah, I will add your name later. So nào bây giờ nào tiếp tục là Thùy Dương và Cao Danh Lưu nhá. Các bạn cố gắng nào, các bạn thử nói chuyện với nhau một chút nào để xem là có có có có có phát âm chuẩn không nào, có có nói chuyện với nhau nào. Tùy Dương mở mic nào. Okay, are you ready for the story now? Thùy Dương and Cao Dinh Lưu. Yes or yes. no? Yes. Yes. Yes. Okay, let's start it. Ờ, à, như Hiệp Phạm và Hà Min nhá, như Hiệp Phạm và Hà Min nhá thì uh, các bạn làm rất là tốt, đúng không? Thì mình sẽ xem là hai bạn này có làm tốt như là bạn Hà Min và bạn Hiệp Phạm không nhỉ? rồi cả lớp cùng xem nào Okay, look at this. Okay, Cao Danh Lưu first. Thank you. được đúng không kéo danh lưu bị lát rồi nào thế bây giờ cô sẽ ừ, xem nào dạ vậy tắt mic hết con đỡ lát cô Oh, ok. Thế thì bây giờ hơi khó rồi đúng không? Thì cô cần một bạn khác rồi. Thế Cao danh Lưu ngồi xem nhá. Nào, để tôi xem nào. Cái bạn Hoàng Tú Phương đâu rồi? <laughs> cô xem nào Hoàng Tú Phương của cô đâu rồi? có chạy đâu mất rồi không à không là I'm bạn. over here yeah where is my student me I'm here I am finding you Hoàng Tú Phương Thôi, mười điểm con, hôm nay con có cái background như cô luôn Bạn Hoàng Tú Phương là bạn là học sinh ngày hôm nay đã cứu lớp mình ấy, biết không? Tại vì là bạn ấy đã phát hiện à, ra rằng là Zoom này có một chút lỗi À, đấy và bạn ấy đã giúp lớp mình là hôm nay có thể duy trì lớp học rất là tốt và cô sẽ cho bạn hai điểm participate. Ok, bà Hoàng Tú Vương, are you ready for the story now? Yes, I'm okay. ready. Okay, do you want to be a boy or the girl? Girl. Yes. À, Thùy Dương thành the boy hả? Thùy Dương, which Okay, Thùy Dương, how about you? Do you want to be a boy or the girl in the story? Yeah, yeah, yeah bây giờ hai bạn đều muốn thành the girl, so... Uh... <laughs> so, so, so, so, so, so, how, how can I deal with this? <laughs> nào bây giờ các bạn nào các bạn get the deal nào bây giờ sẽ học một cách thỏa thuận đúng không cao danh lưu hiện tại bây giờ bạn ấy đang bị uh, ờ, dermic à, right và bây giờ chúng mình phải học cách để deal với nhau đúng không mình sẽ học cách deal với nhau là bây giờ các bạn thỏa thuận với nhau nào bạn nào bạn nam bạn nào bạn nữ me is girl not boy I don't like boy Okay bạn tú dương nào do you want to be a boy or the girl girl not boy I don't like mình thỏa hiệp chứ bây giờ con hỏi bạn hoàng tú bạn thùy dương xem là là là bạn muốn thành nhân vật nào nào mình phải thỏa hiệp chứ đúng không bây giờ mình thống nhất đúng không làm việc nhóm mà nào hoàng tú hoàng dương thùy dương đúng không rồi thế tú phương với thùy dương là bây giờ mình uh, tù xì à hay là mình làm nào để mình thống nhất à I don't know bây giờ là hoàng tú phương nào ờ, kiên quyết là một một tuyết cô gái rất mạnh mẽ và các bạn ấy luôn luôn là uh, thờ ờ, có một ờ, một cái một cái chính kiến nhất định đúng không đấy trong một nhóm là mình có một cái người là chính kiến cực kỳ là vững vàng này I just want to be the girl I don't want to be the boy right nhưng mà đây chỉ là một câu chuyện thôi đúng không và mình sẽ học cách để thỏa hiệp nhóm nha và hoàng tú phương hoàng tú phương sẽ hỏi thùy dương là bây giờ em phải học cách là hỏi hỏi cái bạn partner của mình là muốn thành nhân vật nào chứ đúng không mình phải hỏi trước rồi xem mình mình cùng làm với nhau để mình có bài bài tập tốt nhất thôi đúng không nhỉ ok một I am a boy yeah Hoàng Tú Phương want to be a boy Thùy Dương thì sao Good. because she is a girl yes ok mục đích của của việc này là gì cô muốn các bạn là học được cách đúng không học được cách làm việc nhóm ok mình học được cách làm việc nhóm mình sẽ phải thỏa hiệp đúng không và mình đúng rồi và sau bài sau bài này cô cũng muốn là các bạn là học được một cách là mình thỏa hiệp để có một cái nhóm làm việc tốt nhất ok nào bây giờ nào let's check the story nào ok hoàng tú phương you first what is what is that, is that your horse yes it is What is this doing? It's eating an apple. What is the goat eating? It's eating hay. What are the hens eating? They eating warm up bus. worms and worms and birds. Oh, no. Are, are you ready for lunch? Yes, but no roast and bus, please. Oh my God. Look at my girls now. Look at my, oh, Cao Thanh Lưu khoe gì cho cô đây. Ok. Nào, rất tốt. Nào, mình chỉ cần lưu ý một chút là một số những cái từ mà có âm gió, ấy, những số cái từ mà chỉ số nhiều ấy đúng không con? Thì mình phải đọc rõ âm s ra nhá. Thế thôi. Rồi, ơi là tốt. Và hôm nay đã có một bài học thực sự là rất là bổ ích cho các bạn rằng là khi mà mình làm việc nhóm thì mình sẽ tập trung vào kết quả đúng không? Là mình muốn bài tập nhóm mình tốt nhất. Lý do tại sao cô lại làm như vậy? Tại vì lớp mình sắp tới sẽ chia ra làm 5 nhóm. Ok, toàn cả lớp mình sẽ chia ra làm 5 nhóm và mình sẽ có những bài tập nhóm để có thể canh đua nhau. Ok, giống như kiểu mình chia team ra để mình mình mình mình mình thi đấu đấy. À. Lớp con cũng hay chia team thế cô ạ. Ừ, chia team ra đúng không? Và xem nào. Dạ. Sau bài này thì mình sẽ có của Hoàng Hiệp, Hoàng Tú Phương, Thùy Dương và bạn à, vừa rồi bạn tên gì nhỉ các bạn <laughs> comment cho cô nào bạn rồi tên gì nhỉ ừ, cao danh lưu đúng không cô cao cao không phải cao danh lưu cái bạn nữ mà ghép cặp với cả bạn bạn bạn à, bạn hiệp ấy ngọc khuê ờ đúng rồi ngọc khuê ngọc khuê right thì à, bốn bạn này sẽ hôm nay sẽ được điểm on task đúng không và một số các bạn mà một số các bạn mà ở trên comment nhá các bạn ở trên comment ngày hôm nay comment mà trong lúc mà làm bài trên quiz ấy mà các bạn comment rất là nhiều ấy cứ năm bạn comment nhanh nhất và đúng nhất sẽ được cộng điểm on task uh à, -huh, đúng không on task và cô sẽ cộng điểm và cô sẽ lưu ở trên máy nha rồi các bạn comment rất là tốt hôm nay đặc biệt lưu ý cô nhìn thấy có những cái tên mà comment rất là nhiều và rất là đúng đó là bạn Nguyễn là bạn Hà An này đúng không nhỉ Nguyễn Lương Hà An này đấy ui dồi ôi Nguyễn Lương Hà An lại mấy giờ bãi chiều à cô ui dồi ôi mấy giờ bãi chiều <laughs> trời đất nào có bạn quả minh um, có bạn gì đây nó nhiều bạn lắm kiểu bạn ờ, bạn hiền này bạn diễn này rất nhiều rất nhiều kim bạn nào đây có nhiều lắm cho nên cô phải tua lại để cô xem tuy nhiên là những cái những có tầm 10 15 bạn đấy là comment bài rất là nhanh đúng mà các bạn làm bài cũng có thể nói là những cái tên mà làm bài rất là nhanh ở trên quiz gì rồi đây oh who who who is talking okay I here. Nào và bài tập của mình ngày hôm nay đúng không? Bài tập của mình ngày hôm nay sẽ là một bài tổng hợp. Sẽ là một bài tổng hợp và cô sẽ đăng trên nhóm Zalo vào ngày mai. Và các bạn sẽ chú ý xem trên nhóm Zalo cho cô nhá. Ok. Ok. Và This is the end of the class now. Hôm nay mình đã phải cố gắng là mình chữa bài ở trên Quizzy rồi. Lượng kiến thức cũng khá là nhiều. Thứ nhất là về các con vật, đúng không? Về animals. Thứ hai là hỏi về chúng đang làm gì. Sau bài tập vừa rồi thì mình cũng thấy là có một số các cái câu rất là khó rồi đó. Uh -huh. Và bài tập lần này sẽ là bài tập tổng. Các bạn cố gắng nha. Theo dõi trên Zalo nha để có bài tập nha. Và bây giờ việc của chúng mình là gì nhỉ? cả lớp nào việc của chúng mình là gì yes rồi trời ơi đã quen quá rồi đã quen rồi nào giang giang giang can you repeat this yeah we need to yeah ngọc quê này các bạn làm đúng lắm nào đúng rồi we need to press the teeth nào cả lớp làm cho cô nào you need to press the teeth bây giờ cô sẽ add các bạn lên nè press the teeth oh my god đáng yêu quá and what's the face Yeah, what's the face and go to sleep. Goodbye, đúng không? Thank you. Rất là tốt. <laughs> Trời ơi, bây giờ là nhớ cả cái slogan của cô Ngọc rồi. Yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye. teacher. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. nhớ lịch của chúng mình là thứ hai nhá nhớ lịch của chúng mình là thứ hai nha. Cô không nhau kính rồi. Bye. Bye teacher. Nhớ nha, nhớ brush teeth, ờ. brush teeth, không có. Face and go to sleep. Goodbye, good night. Bye cô. Cô nhớ. Ôi, các bạn nào muốn hỏi cô thì phải nhắn nhắn tin nhá. Cô à. có mã trên Zalo dạ, đi cô. Cô sẽ gửi mã dạ, dạ, Christy trên Zalo nhá. Các không ở trên nhóm lớp. Ok, cô sẽ gửi mã Christy và class dojo để các bạn nào cần và có thể biết cô bạn làm ở nhà hay đấy. Mẹ ơi,